Rubén. No, bares. Vamos a Vamos a sudah pun Mana ini fasih Mwen sa nan ki gyo la diya man. Mwen sa nan ki gyo la diya man.